Ok nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu biến cố. Trước khi vào biến cố, chúng ta sẽ tìm hiểu về phép thử và không gian mẫu. Như thế nào là phép thử? Khi các em gieo con uh, gieo con một, một con xúc sắc chẳng hạn, hoặc khi các em gieo cái đồng xu đấy, thì khi đó mỗi lần gieo như vậy chúng ta nó đều đều gọi đó là một phép thử và cái kết quả nó xảy ra chúng ta không thể đoán trước được nó có thể ví dụ như gieo gieo con đồng xu chẳng hạn thì có thể xảy ra mặt sấp hoặc là có thể xảy ra mặt ngửa đúng chưa còn đối với gieo con xúc sắc thì có thể xảy ra mặt một chấm có thể là 6 chấm đấy tùy tùy vào do đó cái phép thử của chúng ta là nó có kết quả là không thể đoán trước được hiểu chưa Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu đây. Phép thử ngẫu nhiên đây Gọi tắt là phép thử Là một thí nghiệm hay là một hành động Mà thỏa mãn cái điều kiện là gì Kết quả của nó không thể đoán trước được Đúng chưa Đấy, đấy là điều kiện đầu tiên Điều kiện thứ hai là gì Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả của nó Tập hợp tất cả các kết quả Có thể xảy ra của cái phép thử đó Đúng chưa thì đối với gieo đồng xu thì nó có bao nhiêu hai đúng không hai kết quả một là mặt sấp hai là mặt ngửa thế thôi còn đối với gieo xúc xác thì có 6 kết quả tổng là 6 kết quả đúng không 6 kết quả đó thì có thể mặt một chấm hai chấm cho đến 6 chấm đúng chưa đấy về thì cái tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử này ta đều gọi đó là không gian mẫu ta gọi đó là không gian mẫu và số các phần tử. Đấy, đây. Tập hợp mọi kết quả của một phép thử T được gọi là không gian mẫu của T và được ký hiệu là omega. Các em nhìn đây. Hiểu chưa? Và khi đó số phần tử của không gian mẫu được ký hiệu là n omega hay là ký hiệu như thế này. Hiểu chưa? Các em nhớ ký hiệu cho thầy. Cái việc uh, ký hiệu này giúp chúng ta uh, thống nhất để giải quyết các bài toán xác suất thôi. Thực ra nó không quá quan trọng cái việc ký hiệu, hiểu chưa? Đấy là về phép thử và không gian mẫu. Chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo đi tìm hiểu về biến cố. Đấy. Phần số 2 biến cố. Thì biến cố là gì? Chúng ta sẽ có đây. Biến cố A liên quan đến một cái phép thử T là biến cố này mà việc xảy ra hay không xảy ra của của A tùy thuộc vào kết quả của T. Tùy thuộc vào kết quả của T. Hiểu chưa?